Xin chào các bạn, tối hôm nay xin mời các bạn xem tóm tắt bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 13 với nội dung Điền xin lỗi, trả vàng bà tình. Trong Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 13, Điền xin lỗi và mang vàng trả lại bà tình sau khi mẹ anh khỏi bệnh. Ở tập 13 phim Cuộc đời vẫn đẹp sao lên sóng tối nay, Lưu, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải, đưa Điền, Tô Dũng tới gặp bà tình, nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý, để xin lỗi vì đã lấy cắp chiếc nhẫn vàng trong lúc túng thiếu. Thấy Điền Ngại mở lời, Lưu nói, biết là chú nhiều chuyện nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Chú nói nhanh lên còn về đi làm. Điền mở lời với bà Tình, thưa bác, cháu thấy nhục nhã, ê chề lắm. Cho cháu xin lỗi bác và luyến nhưng chuyện nào đi chuyện đó, cháu gửi bác, ở một diễn biến khác, Lưu và Điền tới chỗ làm thêm của Thạch, Việt Hoàng. Lúc tới nơi, cả hai chứng kiến Thạch bị khách hàng làm khó, bắt nạt. Điền muốn tới làm rõ mọi chuyện nhưng Lưu ngăn cản, muốn xem con trai thể hiện bản lĩnh. Cũng trong tập này, sau khi được Bình, Minh Cúc cứu thoát khỏi tù tội, Luyến, Thanh Hương thay đổi thái độ với đối thủ không đội trời chung, nói gì thì nói đi. Con này làm việc nghĩa không cần cảm ơn, Bình nói. Thấy vậy, Hòa, anh thơ, xoa dịu, thôi, bạn hàng với nhau căng thẳng làm gì cho mệt. Hai đứa làm hòa với nhau đi, tối nay con luyến nhà chị mời em bữa lẩu là xong. Thấy Bình kể về ý định chuyển tới xóm trọ của mình ở, quyết tâm, cưa đổ, lưu, luyến nói, nếu bí quá, nhờ vả tôi một câu. Tôi hiến kế cho nhanh vào việc, liệu, Thạch có tự giải quyết được rắc rối gặp phải, chi tiết của tập 13 bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao xin mời các bạn theo dõi trên kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.